thánh thơ từ thiên đình Bài số sáu mươi tám Ngày của Thánh Đức Giảng lúc

hòa bờn sắp tới sẽ là những ngày vô cùng an lạc sau cuộc chiến tranh đến từ Ukraine rồi qua Đông Bắc chính trường phía Bắc của nước Việt Nam sẽ là địa danh cho một cuộc chiến kết thúc tới kỳ để đến Việt Nam thành nơi đất thánh cho nên cuộc chiến trên đất nước này diễn ra quyết liệt trưng mấy ngã số đều nhúng tay vào kẻ nào áp đảo muốn giành ngôi với bá chủ toàn cầu kẻ đó sẽ phải cúi đầu chịu tội chịu toàn nhân loại cùng tiếng phật thánh lẫn nhận đau thương ngày mai thế giới sẽ bừng sáng lặng bởi cánh chim nhạn từ phương trời xa sẽ đạp bay về mang nhiều hậu duệ tới cho loài người đó là ơn phước của trời ban cho Việt Nam thế giới cơ hội cuối cùng để vào thưởng ngương cơ trời xoay chuyển vào một thời điểm mà ít ai ngờ đó là thời điểm cái ác tiêu trừ người ác ra đi người hiền ở lại hòa bền diễn ra cho khắp muôn loài trên khắp thế gian nhưng để tính tới ngày đó hình bài nhân loại phải chịu mất mát đau thương bởi bao năm qua nhân loại phá hủy thế giới toàn cầu bằng nền khoa học bằng triết hóa học bằng tâm áp trượt khiến cho trực độc đi vào không khí đi vào biển cả đi vào tâm trí của mọi chúng sanh khiến cho con người đạo đức suy đồi không còn nhẫn tánh làm cho năng lượng tâm linh tâm thức trở về số không thượng đế nổi giận bởi người thực tỉnh ngày dần mất đi năng lượng kết nối với cõi thần linh chìa khóa để mở tâm thức loài người đã không còn nữa giờ đây cơ trời bực phải giáng xuống những trận đòn roi để mong chuyển hóa tâm thức con người bởi người ô môn chịu hơi đau khổ thì mới tìm đến tâm lớn trời Phật còn hơi sung sướng chỉ biết hưởng thụ gây thêm tội ác đạo đến lòng người cho nên ta thời cảnh báo con người thời gian sắp tới khi giờ đã điểm thì hãy thu mờn vào nơi an toàn đó sống thiện lành với tâm trong sạch đạo đức làm đầu thả thứ yêu thương thì được lòng trời cho về thánh đức đó là thời đại hoàn toàn mới mẻ trong một thể chế công minh công bằng hết thấy mọi người đều được hạnh phúc đều được ấm no con trẻ nhảy múa tung tăng tới trường trong vạn tình thương của người của trời làm cho thế giới cùng chung nhịp thở của tình con người đầy ắp yêu thương đầy ắp nhân hòa không còn giáo chắn kẻ thấp người cao kẻ mận người yếu tình thương thượng đế đầy ấp yêu thương đầy ấp tiếng cười cho một ngày mới ngày của thánh đức chào